Xin chào tất cả các bạn Chị gặp lại chúng mình trong buổi trưa ngày hôm nay Và đây là buổi đầu tiên của chiến dịch tổng ôn dành cho các bạn 2K6 Các em đã lên học cùng với chị chưa nhở? Đã có bạn nào lên học chưa? Ừm rất là nhiều bạn mong chờ chiến dịch này đúng không? Thì trong chiến dịch này chúng ta sẽ cùng với nhau ôn tập Và không phải là ôn giàn trải Được không nào? Không phải là ôn giàn trải Nhưng cũng không phải là chị uh, gọi là đoán mò nhá Không phải là chị đoán đề rồi xong chỉ ôn cho các bạn những tác phẩm này Mà chị sẽ tập trung ôn về những cái kỹ năng các em còn thiếu Được không nào? Tập trung ôn về những cái kỹ năng các em còn thiếu Những cái dạng đề mà các em còn nhiều lo lắng Ok chưa? Và một trong những dạng đề đó sẽ là dạng đề phân tích đoạn trích văn xuôi Đấy, nhớ nhá Ừ, ok, xin chào các bạn Được không nào? Ok chưa? Rồi, xin chào các em Ừ, chị đang thấy có đến 150 bạn vào xem rồi này <laughs> Rất nhanh chóng Chứng tỏ là chúng ta đang rất là quan tâm đến những cái nội dung này đúng không? Rồi Ừ Nhanh chóng, nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá Các em ơi, được không? Thế thì trước tiên cho chị đặt câu hỏi này Đối với dạng đề phân tích đoạn trích văn xuôi Chúng ta làm dễ dàng không? Các em đã làm chắc về dạng đề đó chưa? Ở đây đối với các tác phẩm văn xuôi nhá Thì người ta có thể hỏi theo dạng là gì Là phân tích về một nhân vật nào đấy Và cho chúng ta tự do lựa chọn về mặt dẫn chứng Tức nghĩa là ví dụ như là uh, Cảm nhận của em về uh, diễn biến tâm trạng của nhân vật ông hai trước khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc chẳng hạn đó mà người ta không trích ra cho chúng mình một cái đoạn trích cụ thể nào cả mà người ta chỉ đưa ra cái yêu cầu như thế thôi và chúng ta cần phải tự nhớ dẫn chứng đúng không đấy là dạng đầu tiên hoặc hoặc là hoặc là ví dụ khác này đó là cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật anh thanh niên thể hiện trong những suy nghĩ đẹp chẳng hạn Đấy, ok chưa? Nhá, thì đấy là đúng theo như kiến thức nền bình thường chúng mình thường học. Nhưng ở đây, nhưng ở đây chị sẽ hướng dẫn chúng mình theo cái dạng là phân tích đoạn trích văn xuôi. Một cái dạng văn mà rất nhiều bạn gặp nhiều khó khăn, được không? Và cụ thể chúng ta sẽ giới hạn một số những đoạn văn đặc sắc trong các tác phẩm mà chúng mình được học nhá. Để cho bạn nào mà còn yếu cái dạng này và đồng thời chúng ta cũng sẽ ôn tập kiến thức nền của những cái tác phẩm đấy luôn. Được không nào? Ok chưa? Ừm. Uhm. À, văn xuôi bọn em chỉ ôn sơ sơ thôi ạ à, Bởi vì thơ <laughs> Bởi vì uh, nguy cơ thơ cao hơn Ô lại biết biết được cả cái phần đấy trước khi thi sao Thế thì lợi thế quá đúng không nhở Nếu như mà còn biết là mình trước khi thi mình sẽ thi thơ Thì thế thì thôi, thôi tốt rồi <laughs> Ok chưa uhm, Ok đấy, thế thì tốt quá <laughs> Rồi Ok uhm. Tỉnh mình năm trước ra làng rồi không sao vẫn sẽ vẫn sẽ có những cái tỉnh khác nữa đúng không nào Ok, rồi nhá ừ, Ở đây, ở đây chúng ta sẽ có Trước tiên là chị sẽ ôn cùng với chúng mình Vừa là kiến thức nền và vừa là cái cách làm dạng phân tích đoạn trích văn xuôi Trong tác phẩm làng các em nhá Rồi, chúng ta đã đã chắc chắn về tác phẩm làng này chưa? Ừ, nếu như bình thường chúng mình học về kiến thức nền Được không nào? Thì chúng ta được học về ba cái khung giờ À, ba cái giai đoạn diễn biến tâm trạng của ông hai Đó chính là trước khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc Khi nghe tin làng chợ giàu theo giặc Và sau khi nghe tin cải chính, đúng không? Với ba cái đoạn diễn biến tâm trạng đấy ba cái giai đoạn đấy nhưng trong mỗi giai đoạn chúng ta lại có nhiều những cái đoạn trích khác nhau để thấy được diễn biến tâm trạng của ông hai trước tiên này trước tiên chúng ta có thể chú ý vào đây cái đoạn trích ngay từ chỗ này ông hai hì hục vỡ một vạt đất rậm ngoài bờ suối từ sáng đến giờ ông tính để trồng thêm vài trong gấp sắn ăn vào những tháng đói cuối năm có một mình ông phải làm cố hai tay hai vai ông mỏi nhừ Ông nằm trên ông nằm vật trên giường vắt tay lên trán nghĩ ngợi vẩn vơ. Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em. Ồ, sao mà độ ấy vui thế? Ông thấy mình như trẻ ra, cũng hát hỏng, bông phèn cũng đảo, cũng cuốc mê man suốt ngày. Trong lòng ông lão lại thấy náo nước hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá. Không biết cái tròi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật, chắc còn là khướt lắm Chào ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá Rồi, ok chưa? Thế thì với cái đoạn trích này thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào đây? Bình thường nhá, bình thường chúng ta chỉ chọn ra mỗi cái cùng lắm là cái dẫn chứng này đúng không? Để khẳng định là cái nỗi nhớ làng của ông hai ở nơi tản cư. Thế nhưng bây giờ đề bài cho chúng ta cả một đoạn trích như thế này. Thế bây giờ em sẽ khai thác nội dung và ý nghĩa của đoạn trích này như thế nào đây? Trước tiên chúng ta thấy nhá, trước tiên chúng ta thấy này là ông hai nghĩ về làng của mình và đó là cái nỗi nhớ thường trực trong ông. Đây, cứ đây nhá, cứ nằm vật trên giường tức nghĩa là trong từng cái khoảnh khắc, trong từng cái giây phút cứ nghỉ ngơi một chút thôi hay là ngay trong chính những cái công việc hàng ngày ông luôn nghĩ về làng của mình. Đấy nhá, ý đầu tiên là cái nỗi nhớ làng của ông hai ở nơi tản cư là một nỗi nhớ thường trực trong ông. Đúng không nào? Thường trực trong ông nhá Ông lại nghĩ Đấy, ok chưa? Lại nghĩ tức nghĩa là cái việc này nó diễn ra nhiều lần rồi Và cứ hễ đến lúc mà ông có cái trạng thái như thế này là ông lại nghĩ về làng của mình Đúng không? Ok chưa? Ông lại nghĩ về cái làng của ông Lại nghĩ đến những ngày cùng làm việc với anh em Sau đó này, chúng ta hãy thấy tác giả sử dụng những biện pháp tu từ nào Đây, liệt kê nhá Cũng hát hỏng, bông phèn, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày Rồi là gì? Rồi là ông lại muốn về làng Lại muốn được cùng anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá Tất cả những biện pháp liệt kê đấy giúp cho chúng ta thấy được là gì? À, ở đây là ông hai đang nhớ về làng của mình, nhớ về những cái kỷ niệm cùng với cả anh em làm cách mạng. Ok chưa? Tất cả giống như là một thước phim quay chậm đang hiện lên trước mắt của ông hai. Đó, được không nào? Và ông hai nhớ về làng của mình, yêu ngôi làng của mình bằng tất cả những gì chân thật nhất trong trái tim của một người nông dân. Đúng không? Và cái tình yêu làng nó được thể hiện ngay từ cái nỗi nhớ này đấy Đâu phải từ những gì lớn lao đâu Nó thể hiện ngay từ những cái hình bóng của làng quê luôn xuất hiện ở trong tâm trí của ông Đấy, đấy là ý thứ hai nhá Tức nghĩa là bằng biện pháp liệt kê Tác giả đã cho thấy được những cái kỷ niệm của ông hai Và ông hai nhớ về nó bằng tất cả cái niềm hy vọng này Được không nào? Bằng tất cả cái nỗi nhớ thương Bằng tất cả cái tình yêu mến của mình Đó, ok chưa? Nhá, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục này Chúng ta còn thấy trong đoạn này tác giả còn sử dụng rất là hay về những cái câu nói nhá Đáng ra phải là câu của ông hai đúng không? Đây, ồ, sao mà độ ấy vui thế? Rồi là gì nữa? Rồi là uh, không biết cái tròi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc còn là khướt lắm Chào ôi, ấy, ok chưa? Thì những cái đó, những câu đó cho thấy biện pháp gì đây? à ở đây không phải là biện pháp chị xin lỗi ở đây là những cái câu nói những cái lời độc thoại nội tâm đúng không nào là do trong chính thâm tâm của ông hai đang đang băn khoăn đang chăn trở về những điều đấy Thế chăn trở về cái gì? Nỗi chăn trở của một người nông dân sao mà đáng yêu thế? Đúng không nào? Ông không chỉ là chăn trở cho riêng cái cuộc sống của mình mà ông chăn trở cho à cho cái quá trình đang làm cách mạng ở làng ông. Đây nhá, tự đặt ra câu hỏi này, không biết cái tròi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Đó, những đường hầm bí mật chắc còn là khướt lắm. Đấy, ok chưa nào? Bởi vì ông không được trực tiếp ở làng Thế nên là nỗi nhớ, nỗi nhớ làng đã khiến ông luôn luôn băn khoăn Luôn luôn lo lắng và luôn luôn nghĩ về cái quá trình làm cách mạng ở làng ông Để rồi cuối cùng này, để rồi cuối cùng Tác giả đã phải cảm thán và trực tiếp chào ôi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá Ok chưa nào? Ừ, đó, được không? Ok chưa? Nhá, ừ Thế nên rằng, thế nên rằng chúng ta có đoạn đầu tiên Đó chính là cái tâm trạng của ông hai ở nơi tản cư và qua đó ta thấy được nỗi nhớ làng của ông được không nào nỗi nhớ làng và tình yêu làng quê của ông hiện lên rất là chân thực này rất là giản dị ok chưa nhá rất là chân thực rất là giản dị thông qua vừa là những biện pháp liệt kê này vừa là những lời độc thoại nội tâm của ông hai nữa được không nào ok chưa nhá đó rồi và qua đây chúng ta rút ra được một cái kinh nghiệm khi mà chúng mình phân tích đoạn trích văn xuôi là gì các em phải bám sát vào đoạn trích nhá và khai thác tất cả những cái dẫn chứng có trong đoạn trích đấy. Có thể bình thường học về kiến thức nền thì các em chỉ được học về một hoặc là hai những cái dẫn chứng chúng ta chọn ra ở trong đoạn trích này thôi. Nhưng mà khi mà đi thi vào một đoạn trích nào đó, các em bắt buộc phải khai thác triệt để tất cả những thông tin trong đấy nhá. Ok chưa? Đấy, và trong tác phẩm làng thì không chỉ có đoạn trích này Chúng ta sẽ có thêm một số những đoạn trích sau Các em hoàn toàn có thể giới hạn vào trong sách của mình nhá Được không nào? Đây, ví dụ như là chúng ta có thêm đoạn trích Đây từ chỗ này cũng như mọi hôm việc đầu tiên là là ông vào phòng thông tin tức nghĩa là cho là là cái đoạn mà nói về ông hai đi nghe tin ý nghe nghe đi nghe đọc báo ấy được không đây nhá đây cũng như mọi hôm việc đầu tiên là ông vào phòng thông tin vân vân vân cho đến chỗ này ruột gan ông lão cứ múa cả lên vui quá được không? Nhá, ruột gan ông lão cứ như múa cả lên, vui quá Thế chị tiếp tục ví dụ trong đoạn trích này cùng với các bạn nhá Được không? Rồi, ở đây trong đoạn trích này chúng ta thấy này Cũng như mọi hôm đó, thế đoạn trích này trước tiên chúng ta phải nắm được nội dung chính của đoạn trích đã Nhớ chưa? Nội dung chính của đoạn trích vẫn là tình yêu làng Nhưng ở đây có thêm cả biểu hiện của tình yêu nước của ông hai nữa Khi mà ở khi mà ông hai ở nơi tản cư Nhớ chưa? Tình yêu làng, yêu nước của ông hai ở nơi tản cư Rồi, đây này Cũng như mọi hôm, chứng tỏ là à đây là một công việc thường xuyên của ông hai ông thường xuyên làm gì ông thường xuyên đến phòng thông tin nghe đọc báo nhá được không nhá công việc thường xuyên đó công việc thường xuyên Chứng tỏ là ông hai thường xuyên quan tâm đến tình hình chiến sự Đúng không nào? Không chỉ ông không chỉ quan tâm về những cái công việc ở làng của ông nhá Mà ông còn biết quan tâm đến tình hình chiến sự nữa cơ Đấy, ok chưa? Và đặc biệt này, đoạn này chúng ta đã thấy có một dẫn chứng rất là đáng yêu Khiến cho ông hai hiện lên là một người nông dân rất là chân chất này, mộc mạc này Đúng không? Đó là đây nhá Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm Điều này ông khổ tâm hết sức dù ông cũng đã có học ở một khóa bình dân học vụ ở làng, cũng đã biết đọc, biết viết, nhưng chữ in khó nhận mặt chữ. Ông đọc nó cứ bập bõm, câu được, câu trăng. Đó, mà chả lẽ cứ ngách mãi cổ lên giữ chịt lấy tờ báo không cho người khác xem nữa. Ông ghét thậm những anh cậy ta đây lắm chữ, đọc báo lại cứ đọc thầm một mình, không đọc ra thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy. Đúng không? Ok chưa? Nhá, thế thì cái đoạn này chúng ta thấy là có thêm một cái dẫn chứng À, cho thấy ông hai là một người nông dân rất là chân chất này Rất là mộc mạc Và đây là một cái nét suy nghĩ như thế nào? Ừ, suy nghĩ rất là chân thật của ông Đúng không? Thật thà lắm Đó, thật thà Đấy, ok chưa? Thật thà này Và cái câu này Đây nhá Ông ghét thậm những anh nào cậy ta đây lắm chữ Đọc báo lại cứ đọc thầm một mình Không đọc thành tiếng cho người ta nghe nhờ mấy Cách mà tác giả sử dụng ngôn ngữ này Đúng không nào? Đậm chất nông dân luôn đậm chất nông dân người à, đậm chất của những người nông dân Bắc Bộ luôn. Đáng ra là phải là gì? Là thành tiếng cho người khác nghe cùng. Đúng không nào? Hoặc là cho người khác nghe với. Nhưng ở đây là nghe nhờ mấy. Chính ngôn ngữ, tác giả đã dùng chính ngôn ngữ của người nông dân để viết ở trong tác phẩm của mình Và tài tình thay, đúng không nào? Tinh tế thay, cái điều đó đã giúp cho chúng ta hiểu được rõ, đúng không nào? Tính cách của nhân vật ông hai Một người nông dân thật thà và chất phác Cái lời nói này, nó vang lên như một lời quả trách nhưng cũng đầy đáng yêu, đúng không? Ok chưa? Cũng đầy đáng yêu và cũng ngây thơ lắm. <laughs> Rồi. Đó, ok chưa? Nhá, thì đấy là cái dẫn chứng thứ hai chúng ta khai thác được. Chúng ta đang làm cái ở cái thao tác thứ hai này. Thao tác đầu tiên chúng ta đọc toàn bộ đoạn trích để xác định nội dung chính nhá. Thao tác thứ hai là chúng ta bắt đầu phân loại, bắt đầu xem là dẫn chứng này chia từng dẫn chứng nhỏ này ra xem là nó chứng minh cho cái điều gì xong thao tác thứ hai các em mới đến thao tác thứ ba là bắt đầu à bắt đầu tổng hợp lại sắp xếp lại uh, cái luận điểm của mình sao cho nó phù hợp nhá bởi vì có thể là trong đoạn trích này uh, mỗi dẫn chứng ví dụ dẫn chứng nằm ở đây và một dẫn chứng nằm ở cuối này nó cùng một nội dung thì khi đó chúng ta sẽ cho nó vào cùng một luận điểm Đúng không? Ok chưa? Chứ phân tích văn xuôi không phải là lúc nào cũng sẽ đi từ đầu đến cuối đoạn trích đâu. Quan trọng là các em phải biết khai thác nội dung trong ờ, trong cái đoạn trích đấy, phục vụ cho vấn đề nghị luận của mình. Đúng chưa? Đây, tiếp tục cái đoạn tiếp theo nhá. Hôm nay may quá, vớ được anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, dành dò từng tiếng một, vân vân vân. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào Bao nhiêu là tin hay Một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ hoàn kiếm cắm quốc kỳ lên tháp rùa vân vân Toàn bộ cái đoạn đấy nhá Toàn bộ cái đoạn dẫn chứng này Chúng ta thấy là những cái tin tốt, tin hay tin về tình hình chiến sự mà ông hai cảm thấy rất là tâm đắc đúng không ok chưa thì qua đấy chúng ta thấy được tình cảm gì của ông hai Ông hai cũng rất quan tâm đến tình hình chiến sự của cả đất nước, chứng tỏ là ông không chỉ có biết quan tâm đến riêng làng của ông mà ông còn biết quan tâm đến đất nước là tình yêu nước, đúng không nào? Ok chưa là tình yêu nước. Đấy, và chúng ta sẽ phân tích kỹ để thấy được rằng là gì? Để thấy được là đây là những thông tin, đây là những cái tin vui, tin tốt của tình hình chiến sự trên khắp đất nước. Và ông hai nghe được những tin đó, ông vui mừng lắm. Đây này, ruột gan ông lão cứ như múa cả lên, vui quá. Đó, cách mà tác giả sử dụng từ ngữ, cách mà tác giả miêu tả về trạng thái của ông hai bây giờ Chúng ta thấy được niềm vui của ông hai là niềm vui của một con người biết gắn cái cái tình cảm cá nhân với tình cảm chung à được ok chưa với cả cái tình hình chung của đất nước đúng không gắn cái tâm trạng cá nhân mình gắn cái chuyện riêng của cá nhân mình với cả những cái uh, thông tin chung của cả đất nước với cả những cái tin vui của cả đất nước để à cũng hòa mình với cả cái nhịp ấy cái nhịp cách mạng ở trên toàn đất nước thì chứng tỏ ông hai không chỉ yêu làng mà ông còn yêu nước nữa. Vậy là đoạn trích này chúng ta sẽ sắp xếp lại một chút xíu về mặt luận điểm như sau. Trước tiên, hiện lên trên trang văn của Kim Lân trong đoạn trích này chúng ta thấy là gì? À, chúng ta thấy một nhân vật ông hai, một người nông dân thật thà, chất phác với những cái nét suy nghĩ rất đáng yêu, đúng không? Đây, sẽ là cái ý này Đầu tiên, sau đó này Sau đó chúng ta sẽ đi chứng minh à, Ông hai là một người không chỉ có tình cảm đối với làng quê của mình Mà ông còn tha thiết gắn bó tình cảm của mình đối với cả đất nước Hay còn gọi ông hai là một người yêu nước nữa Chúng ta sẽ chứng minh qua cái dẫn chứng nhỏ đầu tiên chúng ta khai thác được Là ông thường xuyên quan tâm đến tình hình chiến sự trên đất nước Và cái dẫn chứng cuối này Được không nào? Là nghe ngóng những cái thông tin về tình hình chiến sự của đất nước Và vui vẻ trước bao nhiêu là tin tốt bao nhiêu là tin hay như thế nhớ chưa ok chưa đấy chị lấy thêm một cái ví dụ như vậy chúng mình hình dung ra không Thế là ở đây nhá, không phải là cứ vào đoạn trích văn xuôi là chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt từng câu từng chữ một, cứ từ trên xuống dưới cứ vào cứ theo cái đoạn trích đấy thôi. Không đâu. Ở đây nhá, chúng ta cần phải có ba bước cơ bản, ba thao tác cơ bản. Thao tác 1 là các em đọc toàn bộ đoạn trích để nắm được nội dung chính của đoạn nhé. Thao tác 2 là các em bắt đầu đi chi tiết, xem là gạch ra xem là dẫn chứng này thì chứng minh cho cái điều gì, được chưa? Thao tác 3 là chúng ta nhìn lại toàn bộ cái đoạn chúng ta đã vừa mới phân tích về những cái ý chính đấy xong thì chúng ta phải sắp xếp lại xem là có ý nào cùng nằm trong một luận điểm được hay không. Đó, ok chưa? Thì sau đó chúng ta mới bước vào phân tích. Chứ không thì là các bạn nếu như mà chúng mình cứ phân tích theo từ trên xuống dưới ấy là kiểu gì cũng sẽ dễ bị trùng, bị trùng lặp Ví dụ như ở đây, cái dẫn chứng nhỏ nhỏ xíu xíu này thôi Đúng không nào? Thì nó cũng cùng nội dung với cả cái tình yêu nước của ông hai trong cả đoạn này mà Nên chúng ta sẽ cho nó vào cùng một luận điểm Đó, ok chưa? Đấy, chúng mình hiểu ý chị không? Chúng mình hiểu ý chị không nào? Rồi nhá Đấy, thì bây giờ các bạn đánh dấu thêm giúp chị này Từ cái việc mà nắm được cái kỹ năng như thế Các em hiểu vấn đề không nhỉ? Chúng mình hiểu vấn đề không? Ok không? Từ trước đến nay các em phân tích văn xuôi phân tích những cái đoạn trích nhá Đây là chị dành riêng cho cái dạng đề mà đề bài trích ra cho chúng ta Một cái đoạn trích và yêu cầu chúng ta phân tích một vấn đề nào đó trong đoạn trích đấy Chứ không phải là tất cả các dạng đề về văn xuôi đều làm như thế đâu nhá Nhớ chưa? Đây chỉ là chị đang hướng dẫn các bạn này Cái dạng đề mà rất nhiều bạn gặp khó khăn Tức nghĩa là không có cái chất liệu để em viết Vào dạng đề đấy là em chỉ biết là nhớ được những cái dẫn chứng nào đã từng được học Thì em phân tích ra thôi Còn những dẫn chứng khác thì thôi thì em bỏ qua Bởi vì là em cũng chưa bao giờ áp dụng nó vào trong quá trình phân tích cả Đúng không? Như thế thì thiệt thòi lắm đấy Ừ, ok chưa? À đây là văn dành cho các bạn lớp 9 nhá Các bạn lớp 9 chuẩn bị thi vào 10 <laughs> Ok không nào? Đa số chúng mình là tuần sau thi rồi Một số bạn là cuối tuần này đã thi rồi Được không? Một số bạn cuối tuần này thi rồi Còn đa số chúng mình là trong tuần sau hoặc là tuần sau nữa Đó, cứ khoảng từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 6 nhá Ừ Được không? Các em hiểu vấn đề không nhở? Chúng mình hiểu vấn đề không nào? Ok chưa? Tập trung vào đây Tập trung vào đây nhá Ừ. Được không nào? Tập trung vào đây. Có hiểu cái cách mà chúng mình sẽ làm không? Ừ. Có hiểu cái cách mà chúng mình làm không? Ok chưa? Đó. <laughs> chúng mình hiểu vấn đề không nhở? Có hiểu không? Các em hiểu không? Ừ, cho toàn thấy cười mới cả thấy bình luận ờ, gọi nhau vào thế này Nào giúp chị trả lời nếu mà <laughs> Ok không? Ừ Hiểu được vấn đề không nhở? Nhá, nắm rõ cái tình hình của chúng ta và nắm rõ yêu cầu của đề, nhớ chưa? Nếu như đề bài trích ra cho chúng mình một đoạn trích thì bắt buộc chúng ta phải khai thác được tối đa những cái thông tin, những cái dẫn chứng trong đoạn trích đấy. Không được bỏ qua đâu nhá. Nhớ đấy, không được bỏ qua bất cứ một dẫn chứng nào đâu. Rồi, ok. Và các em có thể áp dụng cái cách làm đó với tất cả các đoạn trích khác ở trong tác phẩm này và trong những tác phẩm khác nữa. Được không nào? Ok chưa? Ừm. Uhm. Ok không nào? Ừ rồi ok Buổi sau thì sẽ để anh thanh niên nhá Anh thanh niên thì sẽ có thêm một số những cái yêu cầu khác nữa Ừ rồi đấy <laughs> Ok chưa? Nhá Đó, thế thì bây giờ các bạn giúp chị này Để chúng ta ôn được triệt để về tác phẩm làng luôn Các em có thể đánh dấu lại một số những cái đoạn trích mà chúng mình cần phải chú ý nhá Được không? Sau đó thì các em thử áp dụng theo đúng những gì chị vừa hướng dẫn Vào trong cái đoạn trích đấy Xem là chúng ta đã khai thác được hết những cái nội dung về dẫn chứng trong đoạn trích đấy chưa được không nào? Ví dụ ở đây nhá, chúng ta có này, đây có đoạn trích tiếp theo. Nếu như vừa rồi là hai đoạn trích đầu tiên nhá, chúng ta có đoạn trích thứ ba này. Đây bắt đầu từ đây. Có thể đi thi thì người ta sẽ cho cái đoạn trích đấy nó ngắn lại một chút xíu Hoặc là lấy trên phạm vi nó dài hơn một chút Được không? Đây không phải là cố định và chị cũng không thể biết chắc chắn được là đi thi nếu như đề bài cho vào một đoạn trích Thì người ta sẽ cho chính xác vào đoạn nào Ở đây là chị sẽ giới hạn dựa trên những cái nội dung đặc sắc của tác phẩm Được không? Ok chưa? Ví dụ như ở đây đây, bắt đầu từ đây nhá Từ chỗ ông hai đặt bát nước xuống chõng hỏi Được không? Đấy đấy, ok chưa? Cho đến hết đoạn này này cho đến hết cái chỗ này Ông hai cúi gằm mặt xuống mà đi Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà Đoạn này nội dung chính chính là diễn biến tâm trạng của ông hai Khi mới nghe tin làng chợ dầu theo giặc được không? Từ lúc mà ông đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui sướng khi mà nghe được biết bao nhiêu là tin tốt, biết bao nhiêu là tin hay Khi mà ông đang vô cùng hy vọng về những chiến công của làng mình Đúng không nào? Đây này, đây nhá, thế ta giết được bao nhiêu thằng? Đó, thì thì cái tin làng chợ dầu đến với ông như là xét đánh ngang tay, như là một gáo nước lạnh. Đúng không? Ông hy vọng bao nhiêu thì ông thất vọng bấy nhiêu Cái khoảnh khắc ngay lúc đầu ông hai nghe được cái tin đấy Ông như chết lặng Đúng không? Cổ ông lão nghe ắng hẳn lại, da mặt tê dân dân. Ông lão lặng đi tưởng như đến không thở được. Một lúc lâu ông mới dặn e e nuốt một cái gì vướng ở cổ. Ông cất tiếng hỏi giọng lạc hẳn đi. Đấy, ok chưa? Thế cả cái đoạn này chúng ta thấy được là nội dung chính là diễn biến tâm trạng của nhân vật ông hai đúng không đó và diễn biến đó nó được chia ra thành nhỏ hơn những cái giai đoạn là ngay lúc đầu ngay lúc mà mới nghe tin làng chợ dầu theo rằng thì ông phản ứng như thế nào Đầu tiên là chết lặng nhá, không thể tin được Và ông còn cố chưa muốn tin cái tin ấy Còn hỏi lại này, liệu có thật không hở bác Hay là chỉ lại Đúng không? Cái tin đấy nó khủng khiếp quá Nó khiến cho ông không thể nào ngay lập tức tin vào cái tin đấy được Nhưng với những bằng chứng của người của những người tản cư mới từ dưới đấy lên đây thì ông hai không thể nào phủ nhận được nữa đúng không nào không thể nào phủ nhận được nữa nên ông buộc phải tin cái tin ấy và kể từ giây phút đó ông hai như rơi vào cái trạng thái đau đớn tủi hổ đúng không nào xót xa vô cùng đây ok chưa đây nhá đã thấy ông còn bị ám ảnh bởi những cái lời nói của những người tàn cư sao bảo làng chợ giàu tinh thần lắm cơ mà đấy ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy xong rồi ông cố tình là à nói lảng đi để có thể tránh khỏi để có thể đi về nhà không thể tiếp tục ngồi lại ở đấy nữa hà nắng gớm về nào Đấy, một số những cái ý chúng ta trích ra được từ đấy nhá Rồi trên đường về nhà thì ông hai như thế nào? Trên đường về nhà ông vẫn luôn luôn bị ám ảnh Vẫn cứ văng vẳng bên tai cái câu nói của người đàn bà cho con bú Đúng không? Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú này Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát Đó ok chưa Nhá Rồi ừ. Được không nào? Sau đó này, cái đoạn này nhá, cái lời cái lời mà là cái lời cỏ trách này này, cái lời mắng chửi của người đàn bà cho con bú này này. Nếu chúng ta đi sâu được thì rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây nó không chỉ cho thấy được là cái sự ám ảnh khi mà mới nghe cái tin làng chợ dầu theo giặc thì ông hai như bị ám ảnh bởi những cái lời chửi đấy Đúng không? Mà nó còn cho thấy được cái gì? Cho thấy được cái điểm mới trong tư tưởng của những người nông dân thời cái cách mạng Nó khác với cả những người nông dân trước cách mạng Nhớ chưa? Ở đây nhá, cái tình yêu làng, ở đây cái tình yêu nước, cái việc đi theo cách mạng đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức trong đối nhân xử thế hàng ngày của người nông dân rồi đấy. Đúng không? Tức nghĩa là sao? đi theo cách mạng thì là những người tốt, là những người chân chính. Còn phản bội cách mạng là cái giống Việt gian bán nước thì đáng như thế nào? Đây này, đây này, thì cứ cho mỗi đứa một nhát, đúng không? Những cái lời nói, uh, những cái câu chửi nó vang lên chân chất mộc mạc Nó cho thấy được cái gì? À cho thấy được cái tư tưởng của những người nông dân lúc bấy giờ Đúng không? Họ đã được giác ngộ Họ biết được rằng là gì? Theo cách mạng thì mới có được hạnh phúc Theo cách mạng thì mới có được tự do Nên họ thù, họ ghét những kẻ Việt gian Họ ghét bọn Tây Đó, ok chưa? Từ nhân vật ông hai cho đến những người nông dân vô danh ở đây như là người đàn bà cho con bú này tất cả họ hay là một lúc sau chúng ta còn thấy cả gì mụ chủ nhà nữa mỗi người một tính cách nhưng trong họ đều có một sự thống nhất là à đều lấy cái cái cái việc là theo cách mạng đúng không nào yêu cách mạng yêu nước trở thành chuẩn trong đối nhân xử thế hàng ngày phải yêu cách mạng phải yêu nước thì mới là một người chân chính Đấy không? Ok chưa? Còn không làm theo như thế Còn là cái giống Việt gian bán nước á Thì à đáng bị nguyền rủa Đấy ok chưa? Nhá rất là hai cái đoạn đấy Và trên đường về nhà thì ông cứ cúi gằm mặt xuống mà đi Xấu hổ và tủi nhục vô cùng Ok chưa? Ừ được không? Đó nhá. Đó, đấy là cái đoạn thứ ba. Tiếp tục đoạn trích thứ tư trong đoạn trích này à trong tác phẩm này các em cũng cần chú ý này là cái đoạn mà ông hai diễn biến tâm trạng của ông hai khi về đến nhà có rất nhiều những cái giai đoạn nhỏ nhá có rất nhiều những cái phân đoạn nhỏ ví dụ như là uh, ông đầu tiên ông về đến nhà thì ông thương con này sau đó là gì sau đó là ông quay ra nguyền rủa những người ở lại làng đúng không nào đó ông vừa tức nhưng cũng vừa thất vọng đấy nhưng mà xong ông lại thấy có cái gì sai sai Xong rồi ông lại tự bênh vực cho những người ở làng Các em có thể đánh dấu lại những cái giai đoạn nhỏ Được không nào? Đây là khi mà chúng ta đi sâu và phân tích từng dẫn chứng một đấy đó, ok chưa nhá Nó cho thấy được diễn biến tâm trạng Bắt đầu từ chỗ là thương con Xong rồi ông quay ra nguyền rủa những người ở lại làng Để khiến cho cái cơ sự nó diễn ra như thế này Đúng không? Ông vừa tức và vừa thất vọng Sau đó ông lại thấy có gì sai sai Và ông quay ra bênh vực họ Đúng không? Nhưng mà nhưng mà bênh vực như thế thì không đủ Đúng không nào? Tất cả những cái gì ông nghĩ đấy thì không đủ để có thể bác bỏ những cái chứng cứ rất là đanh thép của người đàn bà cho con bú đưa ra. Đúng không? Đây, ông đau đớn và tuyệt vọng khi mà không thể nào tự uh, bênh vực cho làng của mình được nữa. Đó, ok chưa? Từ đau đớn tuyệt vọng rồi ông quay ra lo lắng vô cùng. Đấy, cái diễn biến tâm trạng Để làm rõ được diễn biến tâm trạng là các em phải làm rõ được từng cái giai đoạn nhá Được không nào? Từ từ cái tâm trạng này chuyển sang cái tâm trạng này Rồi từ tâm trạng này lại chuyển sang tâm trạng tiếp theo Thì đấy mới là diễn biến tâm trạng chứ và đó là đặc trưng của làng nhá, đặc trưng của tác phẩm làng. Nên là nếu như mà có ra vào tác phẩm này hay là ra vào cái dạng là phân tích đoạn trích văn xuôi, các bạn giúp chị cái điều đấy nhá. Ok chưa? Bám sát vào đoạn trích. Được không nào? Rồi, thế là ngày hôm nay chúng ta đã cùng với nhau này, chúng ta ôn tập và chúng ta rèn lại cái kỹ năng với cái dạng đề là phân tích đoạn trích văn xuôi. Ok chưa? Nhá, với dạng đề là phân tích đoạn trích văn xuôi, tức nghĩa là nếu đề bài đưa ra cho chúng ta một đoạn trích và yêu cầu chúng ta phân tích một đối tượng nào đó, một vấn đề nào đó có ở trong đoạn trích thì các em sẽ làm như thế này nhá. Ba bước. Bước 1 đọc kỹ, đọc toàn bộ đoạn trích để xác định nội dung chính. Bước 2 là thao tác phân tích phân tích à, được không nào tức nghĩa là chúng ta chia ra xem trong đoạn trích đấy nó có những cái dẫn chứng nào và dẫn chứng đấy thì phục vụ cho nội dung gì được không nào cho thấy nội dung gì sau khi mà có bước hai đấy xong rồi đại diện cho một nội dung không thì chúng ta sẽ xếp nó vào Ok chưa? Chứ đừng đừng lúc nào cũng đi từ đầu đến cuối nhá. Như thế kiểu gì cũng sẽ bị trùng bị lặp trong quá trình chúng mình viết đấy. Được không? Rồi nhá Rồi ok <laughs> Buổi trưa ngày hôm nay thực sự chị cũng rất là bất ngờ Bởi vì là có nhiều bạn rất mong chờ cái buổi à, cái cái chiến dịch này đúng không? Mong rằng là ở ờ, những nội dung chúng ta vừa mới ôn tập cùng với nhau Sẽ giúp cho các em nhớ được hơn về cách mà cách mà chúng ta uh, nhớ về nhân vật ông hai của uh, trong tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân. Cùng với đấy chị cũng đã trao đổi thêm một số những cái